Hi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình, mình là Vinh đây Hôm nay mình sẽ đi tiêu diệt lũ zombie ở bên nông trại Giải cứu thành phố của Dutep World Bây giờ mình sẽ đi qua nông trại để lấy Để ờ, dùng súng bắn chết hết bọn zombie đó Rồi, bây giờ chạy qua Khoan thắng lại À tới rồi nè Đây, đây chính là nơi để chịu hồi bọn zombie Bây giờ mình không biết là mình sẽ sử dụng cây súng nào để bắn nó nữa Nhưng mà chắc chắn 100% là Chúng ta phải bấm vô nè Chạy chạy chạy chạy Ôi chết cha mình quên bỏ cái gì rồi Mày hả mày Toan đi Được rồi Bây giờ là phải lấy sơ cá ra nè Rỉa Một người Một tên zombie đã chết Hai tên ba tên bốn tên nhưng động thời gian năm tên sáu tên bảy tên ui lấy lấy lấy lấy sọt gan sọt gan nè sọt gan nè sọt gan nè Ê, đi đâu vậy đi rồi đi đâu vậy bọn nó định đi qua thành phố để giết người dân đó giết nó nhanh lên được rồi, ngưng động thời gian Lấy lựu đạn ra nào Ủa, lợn mọi Ê, chết cha No, no, no, no, no, no no way, no way Lựu đạn nè, chết đi Ui, không trúng Được rồi, sọt canh, sọt canh nè Chết một người rồi Chết nè, chết Ui Sọt ca, ui, gì vậy bắn chia rẽ nè đoàn kết là sống chia rẽ thì chết được rồi ui lựu đạn lựu đạn lựu đạn đã được ném ra dừng được rồi ném ơ ừ. trời ơi ui có một tên zombie không đang dưới theo mình kia được rồi mình sẽ xử nó bằng mình xử nó bằng shotgun mình đang té thì tụi nó chạy vào nó cũng chết chết chết ui quá ghê luôn còn hai tên zombie nè đùng ui nhắm lên nhắm lên nhắm lên nhắm lên đùng ui nhắm lên ui khó khăn quá đùng nè đùng nè đùng nè ui né kìa zombie nè zombie bay đặt né bay đặt đá bay đặt né nè bay đặt đá nè này thì nè này thì nè này thì nè ui né nhanh né nhanh nè được rồi bây giờ mình sẽ cho nó tấn công đợt hai thì đợt này mình sẽ sử dụng súng cùi mình sẽ à, mình sử dụng cây súng cùi đi à, súng cùi ở trong đây là mình chỉ có à hay là mình giết nó bằng cái này nhờ rồi chúng ta mở lên chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy thôi được rồi nè đi được rồi tới đây cưng tới đây cưng tới đây cưng tới đây cưng tới đây cưng tới đây cưng tới đây tới đây tới đây tới đây nè tới đây ui ui không giết được tên nào hết vậy a ca xả xả súng clear clear clear hết clear hết giờ ca đâu ui nó định qua tin chỗ người dân kìa clear clear hết giết hết giết hết luôn rồi giết hết luôn này thì này thì chết hàng lạc luôn chơi ngon chưa chạy hả chạy hả chạy hả bắn nè chạy hả chạy hả chạy hả chạy hả chạy hả chạy nè chạy nè nay thì chạy nè nay thì chạy nay thì chạy nè nay thì chạy nay thì chọi lựu đạn nè có người có có tên zombie chứ kìa bắn nè bắn nè bắn nè này thì này thì zombie Zombie còn biết nhảy nữa chứ Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng Đang chạy qua chỗ người dân Phải cứu người dân nhanh lên Bắn nè Bắn nè bắn nè Ui Tên kia đứng lại Đứng xa đứng xa đứng xa đứng xa nè Tên kia đứng kia ơi da Cao quá cao quá cao quá Bay lên bay lên bay lên Tên ở dưới Mấy tên ở dưới chết hết đi đúng rồi đúng rồi chạy nhảy vô nhau vô nhau vô nhau vô đúng rồi đúng rồi nhào vô nhào vô chạy đi đâu con sâu này mấy con sâu này chạy đi đâu mấy con sâu này này nè được rồi này thì chết đi ui nguy hiểm mấy tên zombie này biết đánh võ sao nó cứ lượn lượn uống lượn cha hey highlight cha quá ghê luôn zombie này làm gì vậy mình sẽ cho tấn công được hai tấn công lộn tấn công được ba rồi được hai đấy rồi tên đầu tiên đầu tiên mà đã ra tên này rồi hả hả chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi hả hả hả cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì hả chết lựu đạn đã chết rồi này thì này thì xả súng rỉa bọn chúng rỉa hết rỉa hết nạp đạn bắn đi giờ dạ. yeah. chai, chai, chai, chai, chai. này thì bảo vệ bản thân này nè bắn không bắn không bắn không này thì này thì này thì này thì này thì này ngưng động thời gian nè nè tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng hết luôn ơi đang chạy về hướng người dân bắn hãy cha hãy cha được rồi được rồi được rồi bây giờ mình đã biết mình phải làm gì rồi nhảy lên chăng chăng chăng chăng chăng chăng chăng chăng chăng chăng quá hay luôn ui chết ai da mình cũng bị bay lên rồi hai người hai người hai tên hai tên lựu đạn lựu đạn tên đi tên đi tên đi chạy lại chạy lại đấy chạy lại đấy chạy lại đây hết chạy lại đây đi chạy lại nè chạy lại nè ui lựu đạn ra rất nhiều luôn solo chạy lựu đạn các bạn solo chọi lựu đạn các bạn ui lựu đạn được chọi ra nữa kìa solo các bạn solo các bạn ai chọi lựu đạn ghê hơn được rồi ui tại ai chọi lựu đạn ghê hơn được rồi đang dí đang dí đang dí đang dí rồi. À, đây là Được rồi. Trận chiến solo. Ui nhìn giống mình đang đắp chăn. Trận chiến solo chọi lưu đạn. Đứng xa đứng xa đứng xa ra, đứng xa ra. Chơi. Được rồi, mình sẽ cho tấn công 5 đợt thôi Bây giờ đợt này mình sẽ sử dụng cây súng này Cây súng này cũng khá mạnh đấy Không đùa được đâu Súng hơi bị mạnh luôn Bây giờ mình sẽ cho nó tấn công đợt thứ năm Ờ, để xem trong đây có gì đã Bình ống nghiệm Bắn không bị sao hết Chúng ta có kính hiển vi nữa nè Đây đang sói gì Em à? không biết nữa nhưng bây giờ chúng ta phải làm chuyện mà nhiều người nhìn thấy đó chính là đợt tấn công thứ tư đâu rồi đâu rồi đâu rồi đây đây đây đây con zombie con zombie đầu tiên này thì này thì này thì một con đã chết rồi này thì đứa nữa đứa nữa đứa nữa đung nè đung nè đung nè đung nè đung nè ui bắn thẳng gốc cây thôi đùng ai da ui cao quá vậy bay ra tới đường quốc lộ luôn đùng ừ. có thể nó sẽ chạy quá ê ê ê ê đâu rồi ta đùng đạp đạp đạp nè đạp đạp đạp đạp hả đạp đạp đạp đạp nè đạp nè đạp nè đợt tấn công thứ tư mình nghĩ cũng là đợt tấn công cuối cuối cùng cuối cùng cúng cùi nè cúng cùi nè cúng cùi nè chơi khô máu luôn nè nè nè nè nè nè chọi chọi vô chọi vô đấy rồi dụ dụ dụ vô bị ơi da Ui trời chết đồng đội luôn Nè chuẩn bị nè Rơi trúng đầu ai nè Rơi trúng đầu một đám luôn Chồng chết hết luôn <laughs> Thôi ơi chạy lại chi không biết nữa Chạy lại chạy lại chi không biết nữa Chạy lại chi không biết nữa Chết hoàng lạc chết hoàng lạc chết hoàng lạc luôn nè Trời trời thử coi Cần vô lại solo Solo đánh tay nè solo đấm tay nè solo đấm tay nè solo một cân hai luôn nè một cân hai luôn nè một cân ba không nổi một cân ba không nổi ui một cân năm uống đâu một cân một đám đánh nhau không đánh nhau nè đánh nhau đánh nhau đánh nhau đánh nhau đánh nhau toàn ra đây à đây đây đây u nhữ chữ nhữ chữ nhữ nè đánh nhau không đánh nhau không solo squad không Solo lâu sờ quá ông Wow dữ luôn Ok thì mình xin kết thúc video tại đây Nếu các bạn thích video này hãy để lại cho mình một like và một share ủng hộ cho channel của mình Còn thấy tốt nữa các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé Còn bây giờ thì bye bye Ui chân trời mà mất kinh đèn Ui ui ui Ui Kẹt vào dách tường luôn